phim ngắn phát trên kênh YouTube của Phạm Thành Biên và phân tích ờ, đa thị trường để cho chúng ta có toàn đây là ờ, cái livestream phân tích ờ, đa thị trường hello trên thị trường tài chính ừ, quốc tế để cho chúng ta có cái biết được cái cơ hội để chúng ta có thể kiếm được tiền trên thị trường khi thị trường đảo chiều đầu tiên tôi muốn nói đến là thị trường crypto thị trường bitcoin Bitcoin thị trường Bitcoin thì như chúng ta đã biết là mấy ngày gần qua gần đây Bitcoin được ờ, phục hồi có những cái điểm phục hồi nhẹ đấy và Hello cả nhà nhìn rõ không ạ điều chỉnh đã chào hello xin chào mặt chào cả nhà anh chị em còn uh, theo dõi hãy comment bên dưới xin chào nhau nào ok mọi người nhìn rõ chưa mọi người nhìn rõ chưa nào mọi người nhìn rõ chưa nhìn rõ chưa nào cả nhà nhìn rõ chưa cả nhà nhìn rõ chưa ok cả nhà nhìn rõ chưa nhìn này có vẻ nó vẫn chưa thật lắm nhỉ nhìn nó cứ sáng bệch này hello xin chào được rồi chúng ta nhìn rõ được rồi ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn với các anh chị ờ, đó là cái phần uh, chia sẻ rất là ngắn thôi uh, cái phần gọi là cái uh, điểm thị trường cơ hội gì từ thị trường tài chính ở giai đoạn hiện tại đầu tiên tôi muốn nói đến ở đây đó là thị trường crypto thị trường bitcoin thì ở trong mấy ngày gần qua gần đây thì ờ, nhiều anh chị ờ, đang theo dõi ok nếu anh chị em đang theo dõi livestream này thì hãy vào ờ, chúng ta có thể giao lưu cùng nhau chúng ta có thể chào nhau được chưa nếu anh chị em đang theo dõi livestream này có thể chúng ta giao lưu chào nhau hello hello hello hello ok xin xin chào anh chị em đang theo dõi livestream từ phòng thành viên trên youtube xin chào cả nhà à, đợi một xíu để cho mọi người à, cùng tham gia đợi một chút đợi để cho đợi cho một chút để cho mọi người cùng tham gia hay quá đợi chút nha. à, bây giờ thầy chuyển cái góc sang bên này chút để cho nó ánh sáng nó thật như bây giờ nó nó nó, nó không được được có nét lắm á đây đợi chút nha. đợi chút đợi chút đợi chút đợi chút đợi chút ok đợi chút xong chúng ta sẽ làm việc uh, chúng ta sẽ làm việc 6 ít phút tới để cho đông đông anh em cùng cùng roi vào cái ờ, video livestream này đợi chút xíu đợi chút xíu đợi chút xíu được chưa đó được chưa? Được chưa? Ờ, chúng ta sẽ bắt ờ, đầu ờ, tiếp tục cái video video livestream này chị mọi người đã nhìn rõ chưa mọi người nhìn rõ chưa nhìn nó vẻ hơi nghiêng nghiêng nhìn nó vẻ hơi nghiêng nghiêng mới nhìn trên trên cái máy này nhìn trông nó cứ sáng quá nhả nhả cái chân này, cái cái nút này cái nút này nút này nhả ra một tí nhả ra ok xin chào xin chào tiếp tục tiếp tục theo dõi nha lát ít phút tới để cho đông người xem hơn thì chúng ta sẽ làm việc ở trên ờ, ờ, đa thị trường ờ, nhìn hình nó vẫn chưa được nét lắm mọi người nhìn có hello mọi người còn nhìn rõ không mọi người còn nhìn rõ không rồi thử vào phát xem con lên cả nhà con nhìn rõ không ạ đấy nét hơn rồi đấy đấy là phải nét như này chứ nó phải nét như này có thấy mờ tịt rồi kính phải chắn sóng vẫn vẫn vẫn mở chiều nét vẫn mở chiều nét để cho nhìn nhìn thấy nó cân hơn cho nó, có cái tầm nhìn như này chiếu cho giữa này khi thấy nó bị khoảng trắng lên này tránh tránh cho nó nằm giữa hai tủ trắng này đã gì vào đây dịch vào cho nằm giữa hai tủ rồi kịch kịch kịch đâu à, xin chào à, video của chúng ta lại được uh, tiếp tục ở trong cái video này tôi sẽ phân tích nhanh gọn ngắn gọn và cái xu hướng của thị trường trong là xu hướng thị trường trong trong thời gian tuần này thì ở trong tuần này thì à, điều đầu tiên tôi muốn tôi muốn nhắc tới là thị trường này rất là nhiều người quan tâm đó là thị trường crypto thị trường bitcoin là viết tắt là BTC ở trong thị trường BTC nó đang có giá quanh khoảng 4.000 đang có giá quanh khoảng 4.000 đô đang có giá quanh khoảng 4.000 đô một một bit và đây là cái điểm đây là điểm nếu như bạn đã mua ở vùng dưới thì đây là khoảng điểm để bạn chốt lợi nhuận đây là điểm để chốt lợi nhuận còn nếu như bạn à, nếu như mà bạn tham gia ở thị trường phái sinh tham gia ở thị trường CFD thì cái vị trí quanh khoảng 4.000 này là vị trí bán xuống hay còn gọi là vị trí bán khống à, để cho chúng ta à, nắm được cái xu hướng từ cái quanh khoảng 4.000 này nó sẽ có một nhịp điều chỉnh xuống rất là sâu Đấy, theo tính toán của tôi thì quanh khoảng 4.000 này sẽ có một nhịp điều chỉnh xuống rất là sâu ở trong thị trường uh, Bitcoin Để chúng ta hãy lưu ý được vậy à, bởi vì tất cả các chỉ số tính toán của tôi thì đến cái khu vực quanh 4.000 này là khu vực đảo chiều cái thứ hai À, thị trường thứ hai là thị trường ờ, chỉ số chứng khoán S&P 500. À, S&P 500 thì ờ, ở trong thị trường này ở trong vòng gần một tháng qua thị trường này có cái điểm phục hồi rất là tích cực à, bắt nguồn từ cuối tháng 12 trong vòng khoảng 2 tháng qua từ đầu tháng 1 dương lịch đến bây giờ là cuối khoảng cuối tháng 3 nó có diễn ra khoảng tháng 1, tháng 2 và tháng 3 gần 3 tháng là thị trường có cái diễn biến tích cực đó là thị thị trường phục hồi nhưng đến tuần này đến ngày đến cuối tuần vừa rồi đến tuần này sau khi mà chính sách lãi suất của Fed được ờ, ra thì thị trường đã đạt đỉnh xét về phân tích kỹ thuật thì khu vực này là khu vực đảo chiều và xét về phân tích cơ bản thì sau khi mà chính sách lãi suất của Fed ra lãi suất đứng yên không thay đổi làm cho ngay phiên ngày hôm sau ờ, thị trường đã giảm giảm điểm rất là mạnh giảm từ ờ, ngưỡng quanh khoảng 2.866 điểm mà giảm về 2.800 không ba điểm có là nó nó khoảng khoảng 60 điểm đấy 60 điểm và ở cái điểm quanh khu vực 2850 2860 đây là khu vực đảo chiều của S&P 500 nếu như bạn đang tham gia vào thị trường à, phái sinh tham gia vào thị trường CFD thì đây là cái khu vực mà bạn sẽ bán xuống ờ, bán xuống ở thị trường S&P 500 tương tự như vậy ở trong thị trường kim loại quý tương tự như vậy ở thị trường kim loại quý thị trường kim loại quý thì ở trong thị trường kim loại quý đây là cũng là cái khu vực mà bán xuống quanh khoảng 1320 là khu vực bán xuống của thị trường kim loại quý Ok, để trong một chút ít thời gian nữa để cho mọi người cùng tham gia vào cái livestream này để cho cho cho mọi người được theo dõi nhiều hơn. Đấy, để cho chúng ta được à, được quan sát nhiều hơn ở trong cái video livestream này. Đợi tôi một chút. Đợi đợi tôi một chút. Ok chưa ạ? Rồi đấy để chúng ta có thể nhìn đa thị trường đó ở ờ, đây là các bài phân tích nhanh đây là phân tích nhanh review nhanh thị trường để giúp cho chúng ta có nhìn ờ, tổng quan giúp cho chúng ta có nhìn toàn cảnh đó thế vậy là mọi người nếu như mọi người đang theo dõi livestream này hãy theo dõi cái video này thì hãy à, comment xuống ghi lại những cái à, ghi lại những cái cái cái, cái điểm những cái mốc của thị trường để chúng ta cùng theo dõi cùng quan sát được không ạ đấy ghi lại các mốc ghi lại các mốc này thứ nhất là BTC thứ hai là S&P 500 thứ ba là vàng thứ tư là tôi sẽ phân tích cái chỉ số của đô Index để cho chúng ta có thể quan sát được ở ờ, trên thị trường này được nhiều hơn đấy cái ờ, ở thị, thị trường Bitcoin thì nhắc lại quanh quanh mốc 4.000 là có nhịp điều chỉnh giảm ở thị trường ờ, S&P 500 thì quanh mốc 2850 2860 đây là thời điểm giảm còn ở thị trường gold quanh mốc 1320 thì có nhịp điểm bán còn ở thị trường ừ, đô index thị trường chỉ số đô thì cái khu vực quanh khu vực này nó sẽ có một nhịp phục hồi nữa trước khi nó đảo chiều đi xuống nhịp phục hồi từ cái điểm bây giờ nó lên quanh khoảng uh, 9 96.3 96.5 điểm chỉ số thì đấy nó sẽ có điểm thị trường sẽ có nhịp phục hồi giảm còn lại là thị trường Bitcoin thị trường S&P 500 thị trường gold cả ba thị trường đấy đang ở cái vùng gọi là vùng đảo chiều để cho chúng ta cùng biết ok Ờ, nghe rất là vô lý bởi vì bốn năm thứ nó đều quanh ở khoảng đảo chiều nhưng có cái đảo chiều dài hạn có cái đảo chiều ngắn hạn uh, nhưng mà hiện tại ở tại cái thời điểm này thì cả ba bốn thằng này đang ở cái điểm đảo chiều xuống ờ, Đấy, một, một một cái thông tin không mấy tích cực cho những anh chị em nào đang uh, giữ trạng thái mua lên như vậy những anh chị em nào mua ở trạng thái mua lên mà đã có lãi thì tính toán để chốt lãi còn những anh chị em nào mà chưa vào thị trường thì đây là cái thời điểm để bán khống đây là thời điểm chúng ta bán khống ở trong thị trường phái sinh hoặc thị trường CFD được chưa đây là một cái video rất là ngắn tôi ờ, dự kiến chỉ phát trong khoảng ít phút thôi ờ, để cho mọi người có cái review nhanh trên thị trường tài chính quốc tế ờ, nếu anh chị em mà thấy video này hữu ích hãy comment phía dưới hãy đưa câu hỏi của anh chị xuống phía dưới cái video này tất cả câu hỏi của anh chị tôi sẽ trả lời hoặc anh chị có thể comment subscribe kênh bấm vào nút đăng ký của kênh và bấm vào hình nút quả chuông bấm vào hình nút quả chuông để khi tôi đăng video livestream tôi đăng một cái video phân tích mới thì anh chị em có thể nhận được cái video mới nhất còn anh chị em có câu hỏi nào hãy chia sẻ quan điểm có câu hỏi nào hãy ghi xuống tất cả câu hỏi ở trong comment của video này tôi sẽ trả lời trực tiếp đến tất cả các anh chị à, phạm thị nguyên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong các video phân tích à, cập nhật tình hình thị trường tiếp theo bye bye